Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 2021, tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày canh tuất, tháng bính thân, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tuất hôm nay là giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Con giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Do chịu ảnh hưởng của cục diện dậu Tý tương phá, người tuổi Tý có thể vấp phải nhiều trắc trở trong ngày, cũng bởi quá chủ quan nên bạn để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho con giáp này gặp họa. Lúc này, bản mệnh nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc thay vì nổi nóng. Thiên tài nhập cục bù lại, cho những chú chuột một vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng bạn đã đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường lại thêm kim sinh thủy, trong ngày hôm nay đường tình duyên của bản mệnh cũng nhờ thế khởi sắc không ngừng. Đào hoa nở rộ, con giáp này hôm nay đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 2. Tử vi tuổi sửu. Tam hợp phù trợ cho người tuổi sửu có một ngày thứ hai trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp. Điều này khiến mọi người rất tin tưởng bạn. Tỷ kiến xuất hiện cho thấy những chú trâu nên linh hoạt hơn trong công việc. Tuổi Sửu có những quy tắc của riêng mình, cũng vô cùng tuân thủ quy định đã đề ra, song đôi khi điều đó khiến cho bạn bỏ lỡ thời cơ tiến bước. Thổ sinh kim mang tới cho bản mệnh còn độc thân nhiều động lực trong việc tìm kiếm một nửa thuộc về mình, bạn chớ nên từ chối những cuộc hẹn của bạn bè, người thân bởi có thể trong chính những cuộc hẹn đó, bạn có cơ hội tạo dựng thêm những mối quan hệ mới mà tìm được cho mình mảnh ghép phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần được chính quan nâng đỡ trong hôm nay nên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, được cấp trên ghi nhận năng lực. Những người làm ăn kinh doanh lúc này cũng khá thuận lợi, không phải lo lắng nhiều như trước. Để tận dụng và phát huy tốt cơ may của mình bạn nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích, giúp bạn rút ngắn con đường tới thành công. Ngũ hành kim khắc mộc báo hiệu đường tình duyên của những chú hổ không được suôn sẻ cho lắm. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia. Một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể làm cho nó được xoa dịu. Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ ích kỷ, bạn và người ấy có thể đánh mất nhau vì những lý do chẳng đáng chút nào. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Dậu Mão tương xung là điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mão có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ ngày hôm nay. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ, mà chuyện tình cảm cá nhân của bản mệnh cũng chẳng được như ý. Bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, khi giao tiếp với đồng nghiệp có nhiều lúc chưa tiết chế được thái độ, cũng do nóng lòng muốn xong việc mà quá khích khiến mọi người không vui, không khí rất nặng nề. Rồi bạn lại đem cơn nóng giận đó về chút lên đầu nửa kia khiến mọi chuyện càng thêm rối tinh rối mù. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn, Cục diện lục hợp xuất hiện trong tử vi thứ hai của người tuổi thìn báo hiệu bản mệnh sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày. Mệnh chủ còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, những chú rồng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi. Kiếp tài là hung thần đe dọa tới vận trình tài lộc của tuổi thìn trong hôm nay. Tiền bạc thất thoát nghiêm trọng, cũng bởi con giáp này chi tiêu qua phóng khoáng, không có kế hoạch cụ thể nên rỗng ví, là điều sớm muộn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu. 6. Tử vi tuổi tỵ Tam hợp che chở cho vận trình của người tuổi tỵ giúp bản mệnh gặp được nhiều điều may mắn cát lành, con giáp này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi không gặp phải khó khăn gì trong công việc vì đã được quý nhân chỉ lối dẫn đường. Chính ấn mang tới tin vui cho con giáp này khi mà những chú rắn đã thể hiện tinh thần làm việc không mệt mỏi, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc của mình, cuối cùng cũng được cấp trên để mắt và công nhận. Hỏa kim xung khắc cảnh báo con giáp này cần phải để tâm hơn tới mối quan hệ tình cảm hiện tại trước khi đổ vỡ xảy đến, Thời gian này đôi bên không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau chống chất càng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Thậm chí, cả hai có thể làm tổn thương nhau mà không hề hay biết. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ Thiên ấn là các thần che chở cho đường công danh sự nghiệp ngày hôm nay của tuổi ngọ. Những khó khăn lúc trước cản lối bản mệnh nay đều được bạn xử lý gọn gàng, có thể nói bạn đã tìm được cơ hội để chuyển mình trong lúc nguy cấp nhất. Con giáp này nếu có thể cố gắng kiên trì nỗ lực, sẽ tìm thấy được lối đi cho mình. Niềm hứng khởi đang ở mức cao nên con giáp này muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết cho những mục tiêu mới trong thời điểm này. Sự tích hợp niềm đam mê vào sự nghiệp chính là bước cơ bản để bạn có thể gặt hái được những thành công mà mình đã trông mong từ lâu đấy. Trái ngược với suôn sẻ trong sự nghiệp, ngũ hành xung khắc gây ra không ít khúc mắc trong tình cảm đôi lứa đôi khi những chuyện nhỏ nhặt có thể sẽ châm ngòi vào mâu thuẫn giữa tuổi ngọ và người ấy. Thiếu kiểm soát về cảm xúc nên con giáp này cứ để lời nói bay xa gây tổn hại tới tình yêu của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thìn, 8. Tử vi tuổi mùi, tỷ kiến xuất hiện trong tử vi thứ hai của người tuổi mùi báo hiệu con giáp này có thể phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, lại còn là những quyết định lớn liên quan đến tiền đồ sau này của bản mệnh bạn cảm thấy hoang mang và do dự hơn, lo lắng mình sẽ đi sai đường. Lời khuyên cho bạn là hãy cứ tự tin vào bản thân, tin vào năng lực và kinh nghiệm mà mình có, rồi bạn sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân. Nếu cần thiết, những chú dê có thể chủ động hỏi xin kinh nghiệm của người đi trước để tham khảo, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về bạn. Ngũ hành tương sinh giúp cho bạn có thể yên tâm phần nào trong chuyện tình cảm cá nhân để toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Người ấy luôn ở bên cạnh động viên và tin tưởng vào những gì bạn làm. Đây là một liều thuốc tinh thần rất hữu hiệu với bản mệnh. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. 9. Tử vi tuổi thân Tam hội nhập cục mang đến cho người tuổi thân cơ hội để hàn gắn các mối quan hệ dạn nứt của mình. Dù là quan hệ với đồng nghiệp, người thân hay với người yêu thì đây đều là cơ hội tuyệt vời để hai bên xích lại gần nhau, xóa tan mọi hiểu lầm không vui trước đó.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 Vì thế mà mối quan hệ của những chú gà với đồng nghiệp xung quanh không được êm xuôi, vô tình nghe phải một lời đà kích là lập tức phản kháng với thái độ gay gắt. Thái độ này chẳng những gây cản trở việc hợp tác trong công việc của bạn mà còn khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn nặng nề, lúc nào cũng bức bối. May mắn là nhờ có thực thần soi đường nên con giáp này có phúc được quý nhân giúp đỡ, có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ. Bản mệnh nên thân thiện và cởi mở hơn để có thêm nhiều mối quan hệ, hãy tự tin vào bản thân mình, giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tị, Sửu. 11. Tử vi tuổi Tuất. Dậu Tuất tương hại, chuyện tình cảm dạn nứt là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của người tuổi Tuất sa sút, kém sắc, kéo theo cả tình trạng sức khỏe sụt giảm. Mọi chuyện bắt nguồn cũng bởi đôi bên có những bí mật không nói với nhau, khiến cho hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Còn trong công việc, tính tình dễ bị kích động khiến bạn hay đưa ra những quyết định sai lầm, Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hay thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình xem sao. Có thể bạn sẽ tìm ra một hướng đi đúng đắn hơn. Vận xui còn đeo bán con giáp này cả ở đường tài lộc khi mà kiếp tài, gây khó khăn cho bạn trong việc tìm cách cải thiện thu nhập. Đầu tư không hiệu quả, tiền bỏ ra nhưng không thu về nguồn lợi nhuận xứng đáng, có lẽ bạn nên xem xét lại lựa chọn ban đầu của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Với người tuổi hợi, chính quan hỗ trợ giúp bạn có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bản mệnh tự động viên mình mỗi khi vấp phải khó khăn. Hơn nữa, con giáp này bề ngoài có thể rất hiền lành, nhưng thực chất bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình. Đó là lý do bạn luôn cố gắng hết mình để làm được điều đó.